Xin chào các anh em Ngày hôm nay mình làm một video để giới thiệu đến anh em bộ là máy bài bịp Thì trên bàn đây là tất cả những cái mẫu bài từ cao cấp cho đến tầm trung để anh em lựa chọn chơi Nhưng hôm nay chủ lực thì mình giới thiệu đến anh em cái dòng máy bài CVK 700 và CVK 900 và đây là con CVK 900 này, ngụy trang một chiếc iPhone 8 lớp cái Apple Và CVK 700 ngụy trang trên chiếc iPhone X của Apple quả táo nhà táo nhé anh em nhìn này giống hết trăm trăm rồi nghe gọi nhắn tin chụp ảnh zalo facebook bình thường đấy thì bên cạnh những cái món bài bịp nhà mình còn phân phối thêm tất cả những cái dụng cụ đánh bài bịp khác à, như điện thoại que vạch và ngoài ra là hộp quẹt que vạch này vòng tay phong thủy que vạch này ví que vạch này thì những cái ví này để làm gì anh em khi anh em đi chơi ấy, mà anh em không để cái máy bài ra trước mặt thì anh em có thể ngụy trang cái ví này anh em kết nối cái ờ, ví quét vạch này với cái điện thoại điện thoại anh em để trong người và ví anh em để ngoài đấy và những cái mẫu đồng hồ kia thế đây cái máy này đây là con CVK 900 này tôi cho anh em xem luôn này cái này thì uh, ờ, xa và đi này nghe gọi Zalo Facebook bình thường nhưng bên trong nó ẩn chứa một cái công nghệ đánh bài bịp mã vạch hỗ trợ 12 camera báo bài siêu nhanh siêu chuẩn xác ngoài Bắc có thể chơi ba cây này liêng này sâm phỏng chắn trong miền Nam có thể chơi bài cào binh sập sám binh Độ gờ hâm ná và bịp đấy thì bây giờ mình sẽ để uh, mình sẽ chơi một môn bài là môn bài cào ở trong miền Nam đấy mình sẽ để chế độ là loa ngoài bốn người chơi thì anh em chơi anh em cần những bộ bài mã vạch này bây giờ mình phân phối tất cả những mẫu bài mã vạch có rất nhiều loại để anh em chọn từ bài 2k 2001 tin này và những mẫu bài phá, bài ướt bài rồng bài uh, nhựa bài kim cương đủ hết anh em chơi bài đỏ cái máy này đây mình sẽ đặt ra này Đấy. tốc độ báo của nó là 0,01 nó sẽ báo luôn cho anh em biết và nó sẽ báo về cái tai nghe này siêu nhỏ này đây là cái tai nghe kỹ thuật số siêu nhỏ này Đấy. anh em trò trong tay phải báo một này chưa cho anh em xem bấm nó chưa này. đây nhà số 1 là 9 nút rồi không có nhà nó thể qua được môn bài 9 nút này nhà số 26 này đây này không có gì này đây 8 nút này thì trong quá trình anh em chơi nhá anh em có thể tăng giảm số người chơi đây đây anh em tăng giảm xuống người chơi rồi mình năm lên năm người chơi và khi anh em chơi anh em tắt anh em tắt cái màn hình đi cho mình đấy để như một chiếc bình điện thoại bình thường có người gọi đến vẫn nghe alo bình thường nhá báo hai anh em nhá mình chỉ là đặt xuống là báo này không phải không có rơi này bài ngang dọc không quan trọng này mình chưa cho anh em xem này một hai ba bốn năm này năm nhà chơi mèo bốn này anh em nhìn này chủ nhà này năm nhà chơi mèo bốn này một hai ba bốn tụ số bốn này tụ số bốn đây là bốn nút nhưng mà lớn nhất thì mình khẳng định luôn đây không có gì này đấy đây cũng không có gì này không bốn bốnนิ้u này đấy đây cũng thế này và đây cũng vậy này thì trong quá trình chơi nhá anh em có thể chuyển môn chơi ví dụ anh em có chuyển sang môn ba cây bắt hoặc liêng rất đơn giản chỉ cần thao tác 20 giây là ok đây thì thao tác cái này tất cả môn bài đều chơi được đây mình sẽ đánh thêm cho anh em môn môn bài môn binh ấn độ ở trong miền nam này 4 này Tôi so luôn cho anh em nhà số 4 này Đây này 94 này Chắc chắn là không có nhà qua 94 rồi 92 bảy bảy không có gì này không thể qua chỉ bốn này đây thì càng không đấy thì anh em mua hàng thì anh em alo trực tiếp cái số điện thoại của mình 0984 80 thứ 9 đấy đây cái tốc độ báo bài và tầm quét của nó rất xa mà đấy anh em đặt ngang dọc không quan trọng thế nào nó báo cả anh em nhé Đấy, tôi sẽ cho anh em xem cái tầm quét của nó này dạ, đặt uh, mở màn hình cho anh em xem này ngang dọc không quan không quan trọng này Đấy, rất là cầm như tay bé